Xin chào mọi người Tôi tên là Kazu của nhóm Double Wish Đến từ Nhật Bản Hôm nay đi đến nhà hàng này Muốn đau mắt sữa Ở đây có mâm tôm Dạ dạ dạ dạ đúng rồi à, Mình nghe cần người Việt rất thích Bạn không Ồ dạ. Đấy. Ok, đi nhá. Đi đi đi đi đi đi đi đi. Đây đây đây. Kèo Beauty 720. Đến rồi. Bún thịt lột. Có là là đầu tiên ăn bún thịt lột. Và mắm tôm là tôm. Xong chưa bao giờ ăn nên hồi hộp tám con Chui quá <laughs> Không sao, không sao Mí này rất là ngon duit ya mau nyimpan atau 오 và bánh mối bánh mối ngon không không biết hiểu không ngon à, đỡ ngon bắp tôm không ngon putting on phần trăm là muối xào theo ca sư món ăn này là xin lỗi năm sao xin lỗi thì mắm tôm là không thích quý là mà cưới nên hộp hộp trời tôi đen làm sao rồi các bạn chắc là người rất là thằng đấy đúng không nghe các bạn kiểm tra đi ngồi này xin chào tạm biệt bye bye